Các con thân mến, qua đoạn video rồi chúng mình đã thấy được hình ảnh của bác Hồ rất là thân thiện, gần gũi với các bạn thiếu nhi đúng không nào? Ngoài ra còn rất nhiều các tác phẩm văn học và những bài thơ sáng tác về Bác Hồ rất là hay và cô xin giới thiệu với các con một bài thơ đó là bài Cháu nhớ Bác Hồ của nhà thơ Thanh Hải. Đêm nay bên bến ô lâu, cháu ngồi cháu nhớ tròm dâu Bác Hồ, nhớ hình Bác giữa bóng cờ hồng hào đôi má bạc phơ mái đầu mắt hiền sáng tựa vì sao bác nhìn tận đến cà mau sáng ngời nhớ khi trăng sáng đầy trời trung thu bác gửi những lời vào thăm đêm đêm cháu những bâng khuâng giờ xem ảnh bác cất thầm bấy lâu nhìn mắt sáng nhìn tròm dâu nhìn vầng trán rộng nhìn đầu bạc phơ càng nhìn càng lại ngẩn ngơ ôm hôn ảnh bác mà ngờ bác hôn. Qua bài thơ vừa rồi các con có thể thấy một số những từ ngữ tả bác Hồ như sau. Tròm dâu. Các con có thể thấy bác Hồ có một tròm dâu khá là dài đúng không? Hồng hào đôi má hoặc là bạc phơ mái đầu. Mắt hiền sáng tựa vì sao? Và ngoài ra còn có những hình ảnh sau đây. Nhìn mắt sáng, tròm dâu, vầng trán rộng, đầu bạc phơ. Đó chính là những hành hình ảnh mà chúng ta có thể tả về bác Hồ. Các con quan sát bức ảnh chân dung của bác Hồ treo ở lớp hoặc là có thể treo ở một vị trí nào đó thì chúng ta cũng có thể dựa vào hình ảnh bác trong bức ảnh chân dung đó để tả về bác Hồ của chúng mình nhé.